À, tất cả các anh em ngày hôm nay thì tôi cùng với cả Vũ Đạt và Tứ Tồ đến với một cái tựa game à, vừa mới ra mắt trên Steam nó có tên là Escape the Backroom. Backroom này nếu mà tao không nhầm thì nó là một cái creepy pasta đúng không? Tức là có một cái bức ảnh chụp lại một cái một cái khu phòng mà nó toàn tường tiếc các thứ nhìn nó cứ tối tối xong nó up lên trên mạng thế là bọn nó bắt đầu rồ dại lên nó đồn đại là cái này có ma có quỷ đúng không? anh em có gì đâu chết giải đố mà có gì đâu mà chết có đây có thằng nào đây thằng nào đây đấy Đấy em này ôi rồi anh đây <laughs> em đang đứng sát tường đây cô góc anh em đâu không. đây anh đi sát muốn tìm nó đi sát tường ạ đi đi hết bốn góc đi từ từ mày từ từ từ từ mày mày mày ngồi hẳn mày ngồi hẳn xuống mày ngồi hẳn xuống <laughs> chậm đây là anh rồi ai đây ai đây ai đây vũ rồi vũ rồi vũ rồi vũ rồi vũ rồi vũ rồi anh còn đang như này anh em mình ở à, đây đây đây ngồi đây rồi làm luôn điệu chào nhau đi anh em mình chào nhau phải có cái điệu riêng đúng rồi à? <laughs> anh bình thân hỏi tường thì cái gì tho cho cả nước ô không có tiếng gõ cửa đâu đấy tao vừa nghe tiếng gõ cửa đâu đấy cái gì đấy ôi à, mày cái gì này à cái gì này Ôi, anh ơi Bố giết tao rồi mẹ nó chứ Anh em lại quay về lúc đầu rồi mẹ Thế là hết à ừ. Cứ một người chết là, đi hết à Ừ Từ đây đúng không Anh em lại chào nhau thôi Em đang ở cái chỗ tối tối lúc nãy Ờ chết cha mày Thôi đi thôi Cũng chết rồi đi, đi, đi, đi đi rồi Chưa chưa nó chưa chết nó chưa chết Ui đủ đủ nó đuổi kìa Kìa chưa kìa Con dép phải dép phải Đau á à. Dép phải đau á à, Cho vui đâu đây Ui đi chưa Bay em vào anh em vào luôn anh em vào luôn Quả nhạc sợt Wicked Medley nhìn <laughs> nhìn vũ buồn cười không chịu được chạy nó <laughs> chạy qua chỗ em mình luôn kéo đi đâu chết cười đạt Squid Game mà Sao? Ừ. bên trái nha em nha, bên trái nha, bên trái bên trái đi nhanh. Giống em mà fan mua ai vào hả? mình chỉ một lần chết chơi vũ chạy qua à, đúng rồi có tiếng thở anh có tiếng đàn ông thở hả em nghe tiếng đàn ông thở rồi à dạ dạ bên sát bên tai luôn hả sát bên tai luôn ở sao anh anh, anh đang chết dạ à ở đằng sau lưng đi ngược rồi đéo lắm đi anh anh dũng để ba ba đứa mình chạy anh dũng đi bên phải kia này gì hai chi nãy giờ em thấy có ba người không thấy anh dũng đâu sao là người nó bị bắt mà cố lên các em bảo nhá. sao dũng bỏ chạy bảy cho thì chả bỏ chạy em nghĩ gì cái những người phải chạy sao đâu đấy hay là hay là chuẩn bị hết giờ rồi nó có thể hết giờ, giờ đâu chạy nhanh lên chạy nhanh lên cái bơi à nó phải phải quá dám vào đúng rồi chạy nhanh lên yên tâm ôi ôi thế nào là bảy chuồn bảy chuồn bảy chuồn bảy chuồn rồi đâu chết đi bảy chuyến bảy chọn đều chết à Ôi rồi ơi là rồi Quá là giúp dốc bảy chuồn là kéo bảy chuồn à Ai dũng đi em đây Không biết, tao chạy đây Trên mày thần can Có cái tay ông gì với bà cụ kìa Tay ông gì làm gì bà cụ Có cái não nữa chứ anh Thì cụ nó bẩn nhá Không, em dậy Em, em mô tả nhiều cái hơn clip mà có mấy con ngựa nữa cơ ủa anh dũng đâu ấy ông bà cụ đều thực sự kiểu... anh đi ra cửa rồi ủa anh tìm có cửa đây, to tướng ở tường đây. em không thấy ở ờ, cái đang cái chỗ gần cái chỗ mà em bảo là cái thang ấy ủa ngay cạnh đấy luôn anh xin vậy kìa cái cửa xong luôn rồi mà không mày không thấy em đâu thấy người dân đâu ủa hồi sinh rồi đâu hồi sinh kìa nó ở chỗ cái máy tính kìa nó đang nó đang lắp lại kìa ố hình như lúc đấy là anh phải chạy ra cái máy tính anh anh ấn nút máy tính ấn nút gì anh em bấm nút không được lúc đấy là như là ấn t thì nó nó, nó ra đường thoát hay sao ấy không được luôn anh máy tính nó phải có nút ờ, nó có tiếng tít không nó, nó có tiếng máy tính thôi anh ấn e xem ấn e ấn e xem nào lúc lúc anh ấn loạn lên cái bàn phím ấy e không được anh f f <laughs> không được luôn ủa sao anh không được thôi em em ấn nó ra cái màn hình nhỏ <laughs> Ấn phải mạnh lên Không được không, cái Thôi em Ủa <laughs> anh giúp đây mà Kiểu anh giúp đây kinh chứ <laughs> Tự nhiên em thấy cái bóng hình thầy lúc núp bị chạy Đừng đừng đừng dạ. đừng sẵn sàng mối ba là nhảy này Rồi rồi Ba Hai Một Nhảy Nhảy à! mình để qua đầu đấy Tao <laughs> trai Ôi dồi ôi dồi ui rồi, ui rồi đẹp phái trưởng ui dồi ôi Chưa anh qua màn chưa Ê Ờ Qua màn chưa Hình như ở dưới đáy của nó là một cái gì Nó là một cái chính là chỗ để qua màn đấy dưới đáy nó là chỗ qua màn mà làm gì có cái Có nhìn thấy đáy đéo đâu Ê Nhưng mà mấy em thấy trắng ờ, xóa mà Nó là cái chỗ trắng xóa Qua màn rồi Tất cả phải nhảy xuống đây Rồi Rồi qua màn thật rồi à. đấy được chưa xin lỗi game nhậu Ngủ dậy sao sẽ là mình mơ à Đâu trời, đâu trời Cồn quá liều Trong đường phố kiểu gì trong Nhà vậy Đồ họa đẹp nhờ Đồ họa này quay tracing sinh thằng này nó ngủ nó mơ à Đến với chàng cùng nhạc dạ. bố đời phết nhỉ đó tôi bố <laughs> đó tôi bố như vậy là bị bị mơ ờ, cái backroom nó không tồn tại cho nên là bị mơ là bị rơi vào trong backroom là đúng rồi đúng theo chuẩn chỉ rồi phá đảo và xong là backroom nha đợi tương lai nó cập nhật thêm những cái màn chơi mới thôi anh em ạ đợi nó làm tiếp thôi anh em ạ game đang early access